hello Tài xin gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em mọi miền Bắc Trung Nam nhé đó, cũng như là hứa thì uh, nói là sẽ quay cho anh em một cái loại là chiếc quần đỏ bài ha đó, thì video trước thì Lộc đã làm ờ, về áo đổ bài rồi đó và cũng chia sẻ cho anh em về cách chơi về chiếc áo đổ bài như thế nào rồi thì hôm nay quay lại clip này á, thì Lộc chia sẻ cho anh em về cái sản phẩm ha như chiếc quần đổ bài đó, quần đổi bài là như thế nào <coughs> quần đổi bài là có nghĩa là chiếc quần các anh em đang mặc đây ha đó nó sẽ là hỗ trợ cho anh em một cái máy ha, gọi là máy đổ bài máy đổ bài thì mình đã đổ sẵn vào trong chiếc quần này rồi anh em nhé quần thì bao đẹp cho anh em luôn anh em mặc vào thì bao đẹp luôn ha đó, và máy móc thì mình đã làm sẵn vào trong đây rồi thì chiếc quần này nó sẽ kèm thêm một bộ máy máy này có nghĩa là máy cháo bài ha máy cháo bài như các anh em chơi liên ba cây là sẽ sử dụng chiếc quần này hoặc là chiếc áo hoặc là chiếc ví đó. thì các anh em xem thì nhớ đăng ký kênh và theo dõi nhiều video sau lộc sẽ làm ha lộc sẽ làm cho anh em về từ áo nè quần nè tới ví đổ bài nè điện thoại đổ bài nè hoặc là tất cả các loại về sản phẩm đồ chơi cờ bạc biệt ha về từ bài bạc đến bầu cua tài xỉu bất kể cái gì các anh em chỉ cần liên hệ với mình qua hai số điện thoại này 0786011214 nhé 0786041214 đó mình sẽ tư vấn cho anh em 24 7 luôn đó các anh em không hiểu không biết cái gì cứ liên hệ của mình nhấc máy lên bấm cho mình ha hai số điện thoại mình sẽ tư vấn cho anh em từ A đến Z luôn đó mình hiểu ha là mình chơi được cái gì mình sẽ tư vấn cho anh em đó rồi thì đi vào cái luôn cái view của quần này cái quần này thì cực kỳ là đẹp luôn anh em nhé size thì đủ loại size luôn size 31 32 31 32 hay là 30 các anh em nào mập hơi gầy đều mình đều kiên độ chế và làm vào chiếc quần ha từ quần ngắn cho tới quần dài đó thì video thì mình không có quay uh, trực tiếp được cho anh em mình chỉ quay clip mình chia sẻ và tư vấn cho anh em thôi chứ còn nếu như mình đã làm trực tiếp được á, thì mình uh, sẽ mặc vào mình sẽ đánh cho anh em <clears throat> rồi chiếc quần này nói chung là mình uh, vừa mình làm xong <laughs> nói chung là chiếc quần này cũng chưa ưng ý lắm anh em nha chiếc quần này mình làm cũng chưa ưng ý lắm nhưng mà mình, thẳng đây mình làm luôn clip cho anh em thôi còn anh em nào mà làm quần á sẽ làm nhiều cái nó sẽ đẹp hơn đó tại vì cái quần này mình làm là chẳng qua là mình để mình làm clip cho anh em thôi ha đó thì chiếc quần này cực kỳ đơn giản thôi ha nó chỉ việc là vào bài và lấy bài ra thôi anh em thấy không đó nó vào cái bài và anh em có thể lấy được cái bài ra đó các anh em mặc vào các anh em lấy cực kỳ là nhanh luôn anh em nha đó các anh em thấy không đó và nó sẽ có nút bấm ra bài này không đó nút này nút ra bài này vào bài này đó các anh em thấy vào bài không bấm ra bài này đó. ví dụ như bây giờ ví dụ như anh em chơi liên đi ha đó mình sẽ để xuống đây cho anh em xem đó mình sẽ để gọn chiếc quần nếu như các anh em theo dõi á, thì mình sẽ làm à, những video sau mình sẽ làm à, mặc vào rồi mình sẽ đánh cho anh em xem nó sẽ chuẩn xác và hiệu quả hơn đó. thì bây giờ thì có một mình mình mình không có thể nào mình quay vừa quay vừa làm được anh em nhé ví dụ như bây giờ bài các anh em sẽ hao đi cây đầu tiên nhớ là các anh em sẽ hao đi một cây bài ha hao đi một cây bài trong chiếc quần này là có nghĩa các anh bỏ một cái bài vào trong chiếc quần này ha đó và các anh em chơi một ván hai ván một ván hai ván ví dụ như ba cây ha các anh em ba cây các anh em đang là giải đi cây xì nữa đi ha thì bài này nếu như ba cây là các anh em không thể nào ăn được người ta đó, hoặc là bài liên ba cây tố tố liên ba cây này nha thì những cái bài này thì làm sao mà ăn được người ta đúng không anh em đó thì các anh em tất nhiên sẽ hao đi cái xì này vì các anh em nhớ được cái bài trong này là cây già rồi đúng không anh em thì các anh em có thể hao đi cái xì này à, trong một nốt nhạc thôi hao đi cái xì này trong một nốt nhạc đúng không anh em đó các anh em thấy không là các anh em có thể lấy được cây già này rồi đúng không đó và cách hao thì cực kỳ đơn giản anh em nha các anh em chỉ cần bỏ vào là lấy ra ha đó nhìn này để mình hao này ha ví dụ như các anh em chơi đó các anh em lấy ra không để mình bỏ này đó lại anh em lấy ra thấy không ok chưa đó mình để ngược cho anh em xem nha bây giờ mình lấy cái già ra nè cực kỳ là nhanh và đơn giản luôn anh em thấy không như vậy thì các anh em có thể tố người ta bao nhiêu các anh em vẫn có thể tố được hoặc là các anh em chơi bài cào thì như vậy là các anh em sẽ ăn đủ đúng không ba tiên là các anh ăn ăn hết đấy thì nó cực kỳ là đơn giản thôi quần áo gì nó vẫn là một chiếc máy thôi anh em nha quần áo là chỉ một chiếc máy thôi đó và nó có thể sạc nè anh em này nhìn thấy không đây là những dây sạc nó đi kèm theo cho anh em là một bộ sạc ha. các anh em chơi các anh em chỉ cần cắm vào khi nào sạc đầy pin là các anh em có thể đi chơi chơi cái này các anh em sạc đầy thì anh em chơi cả tháng cũng hết pin được tại vì nó chỉ có công cụ là việc thao đi cây bài à, và lấy ra được cây bài cho anh em thôi đó, nó không có quan trọng gì hết pin của nó quýnh thì mấy ngày tuần của tôi luôn đó cái này không đó, thì những video sau á, thì mình sẽ mặc vào mình sẽ đánh cho anh em xem còn bây giờ mình làm clip thì không có ai hết thì mình à, chỉ để ra ngoài mình quay thôi anh em nhé đó các anh em thấy không máy cực kỳ là em luôn máy cực kỳ bao cho anh em em luôn nhé đó các anh em thấy không đây là chiếc quần đổi bài năm 2021 này anh em nha mình chuyên cung cấp à, hoặc là độ chế cho anh em luôn các anh em chỉ cần muốn loại sản phẩm quần nào hay là mẫu mã như thế nào á alo cho mình mình sẽ độ cho anh em từ A Z luôn đó và đồng thời các anh em à, không hiểu cái gì á thì các anh em cứ nhắc máy lên gọi cho mình qua số điện thoại mình xin nhắc lại nè 0786011124 hoặc là 0786041224 nha sẽ gặp trực tiếp mình nhé, đó sẽ gặp trực tiếp mình để tư vấn cho anh em về tất cả các loại môn bài bạc hiện nay trên thị trường luôn đó các anh em thấy không ông chỉ test sơ qua cái máy này thôi đó, các anh em ha cực kỳ là nhạy với em luôn Đấy, đơn giản thôi anh em nhé thì các anh em chơi cơm gạo hoặc là các anh em à, đánh cho vui kiếm vài đồng uống cà phê ăn sáng rồi thì nói chung chiếc quần này nó hỗ trợ cho anh em rất nhiều đó các anh em thấy không chơi nữa thì lấy cái bài ra đơn giản vậy thôi đấy các anh em nên nhớ bên mình là không thiếu về môn gì anh em nhé các anh em chơi được môn nào thì cứ alo cho mình đó, cứ alo cho mình thì mình sẽ tư vấn cho anh em nhiều hơn đó và đồng thời mình chuyên cung cấp như bài kính này bài lỗi này à, bài kính thì rất nhiều loại anh em nhé kính thì kính nhật kính mỹ à, kính nhật kính mỹ hoặc là những cái sản phẩm như lỗi công ty và lỗi tam giác mình đều cung cấp cho anh em chơi năm 2021 này nha hãy thì tết thì chắc cũng vài tháng thôi anh em nhé tranh thủ đi ở nhưng thôi là mùa dịch này đôi khi thì hàng hóa thì nó về hơi chậm đó thì đôi khi thì anh em cũng thông cảm nhá nhiều lúc nó hết hàng thì mình cũng bó tay thôi các anh em nào chơi tranh thủ nhá đó thì cuối video clip đó mình xin à, chúc anh em năm 2021 này thành công rực rỡ nha chào anh em